thì cái tính năng đầu tiên ở đây tôi sẽ thử đó, là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt tôi tôi mở cùng lúc cả ba bếp đây là hai bếp nấu đây, bây giờ nó báo uh, pin yếu rồi đấy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 thì các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây một pin sạc như thế này đi kèm một ổ cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét như thế này và một cái kho đây đây biết nó đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì là nó đã đạt cái nhiệt độ cao thì động bên tay trái đây là 301 và bên phải đây là 350 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến đó, nó tiếp xúc với cái đáy nồi và nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 đây tiếp bên trái nó khóa ra, câu tính năng lúc còn ngồi đây còn để có thể nhận biết là khi nào pin yếu á, thì các bạn có thể quan sát hiển thị đây trên uh, bếp đây khi uh, đèn hiển thị chớp ánh sáng đỏ giống như thế này đây thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì uh, khi đó các bạn cũng nên uh, cắm sạc vào nhưng mà chúng ta sạc pin đây đít bên phải mình đã khóa ra cả hai cái gì đều khóa ra cái nó sẽ có đây là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 các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này đây và phía là cực dương số cộng đây nó nó sẽ có lỗ nhỏ đây móc vào đây móc vào đây như này đây để chúng ta cố định lò xo lại để khi mà cho vào sử dụng á, sẽ không sẽ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây biết sử dụng biết chặt bình thường bên không biết á tôi sẽ một một cái đầu dây chờ đây để cho các bạn cắm một cắm sạc vào nhưng cái ờ, thì lúc này á, nó chỉ tích hợp những món ăn đồ cơ bản thôi nó sẽ không có những phút để các bạn có thể hẹn giờ nấu những món ăn mà các bạn dự đoán trước thời gian chính của nó thì để mà sử dụng á các bạn sẽ vào cấm cắm sạc này đây các bạn sẽ ghi trực tiếp vào cấm hẹn giờ tiếp theo đi vào điện đây đóng thời gian đây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 còn khi mà các bạn sử dụng mâm và vỉ này để mà nướng á thì các bạn nên đổ bớt chất lượng nước vào phía dưới mâm hướng này thì trong quá trình các bạn nướng á cái hơi nó bốc lên á thì thực phẩm bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh á nó sẽ được dễ dàng hơn